Pháo tự hành Zuzana 2 của Ukraine có thể bắn 6 quả đạn trong 1 phút ở khoảng cách 40 km. Ba nước sẽ chi 92 triệu euro để mua loại pháo tự hành này. Thông báo của Đức được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Ukraine thường xuyên kêu gọi phương Tây cung cấp vũ khí hạng nặng nhiều hơn nữa để đối phó với cuộc xung đột với Nga. Và cùng ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã phá hủy 7 kho pháo và tên lửa của Ukraine tại các khu vực Kharkov, Zaporizhia, Donetsk và Mykolaiv Hệ thống radar dẫn đường cho hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Ukraine cũng bị phá hủy tại khu vực Kherson. Mất thành phố chiến lược Liman, quân Nga tiếp tục bị vây hãm. Sau khi để mất trung tâm hậu cần Liman vào tay Ukraine, quân Nga tiếp tục bị vì vây hãm tại một số khu vực, trong đó có Borova, một thành phố chiến lược khác. Việc Ukraine tái kiểm soát trung tâm hậu cần Liman đã gây thêm áp lực lên Điện Kremlin nhất là trong bối cảnh Tổng thống Putin vừa đưa ra tuyên bố sắp nhập 4 khu vực, bao gồm cả Liman ngày 30 tháng 9. Tổng thư ký NATO Stoltenberg cho biết, việc chiếm được Liman, nơi cờ Ukraine được treo trên các tòa nhà dân sự ngày 2 tháng 10 cho thấy rằng Ukraine có khả năng đánh bật lực lượng Nga và cho thấy tác dụng của việc Ukraine triển khai các vũ khí tiên tiến của phương Tây đối với cuộc xung đột. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 2 tháng 10 tuyên bố thành công của binh lính nước này không chỉ giới hạn ở việc tái chiếm Liman các lực lượng Ukraine cũng đã giải phóng các khu định cư Akhanhersky và Miron Yubivka ở khu vực Kherson. Ông nói, hãng tin Interfax Ukraine đưa tin, Serhiy Cherevazhi, phát ngôn viên của nhóm lực lượng phía đông Ukraine, các lực lượng Ukraine kiểm soát được Totsky, một ngôi làng nhỏ ở vùng Donetsk, cách Liman khoảng 15 km về phía đông. Tuy nhiên thì thông tin này chưa thể xác minh được. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 2 tháng 10 cho biết họ sẽ rút quân khỏi khu vực Liman liên quan đến mối đe dọa do bị bao vây. Bộ trưởng Quốc phòng Nga khẳng định việc rút quân khỏi Liman để tới những vị trí có lợi hơn. Cơ quan này không đề cập việc để mất Liman. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng nói với các lực lượng Nga đã phá hủy được 7 kho pháo và tên lửa ở các khu vực như là Kharkiv, Zaporizhia, Mykolaiv và Donetsk. Ngoài ra thì tờ Sputnik đưa tin lực lượng không quân Nga đã tấn công các lực lượng Ukraine ở Donbass Loại bỏ nhất là 200 binh sĩ phía Ukraine trong 24 giờ qua. Theo tin từ Bộ Quốc phòng Nga, ở tại khu vực Liman, xung quanh Yampolivka, thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk, quân Ukraine đã thiệt hại lên tới 200 người chết và 320 người bị thương, cũng như là 10 xe tăng và 25 xe chiến đấu bộ binh bị phá hủy. Bộ này cho biết thêm, kết quả của việc quyết tâm phòng thủ và các cuộc tấn công ồ của các lực lượng Nga đã cản lại các đợt tấn công của Ukraine. Thống đốc của Luhansk do Ukraine bổ nhiệm Sehi Gaidai cho biết quyền kiểm soát đối với Liman có thể chứng tỏ một yếu tố then chốt trong việc giúp Ukraine giành lại lãnh thổ đã mất ở khu vực Luhansk náng giềng, nơi mà Moscow đã chiếm được toàn bộ vào đầu tháng 7. Các lực lượng Nga đã chiếm được Liman từ Ukraine vào tháng 5 và sử dụng nó làm trung tâm hậu cần và vận tải cho các hoạt động của lực lượng này ở phía bắc khu vực Donetsk. Về quân đội Ukraine chiếm tái thành phố là tổn thất chiến trường lớn nhất của Nga kể từ cuộc phản công chấp nhoáng của Ukraine ở khu vực đông bắc Kharkiv vào tháng 9. Sau khi để mất Liman, hiện tại thì quân Nga tiếp tục bị vây hãm tại Borova thuộc phía tây giáp sông Onskin. Nếu Ukraine chiếm được Borova, thành phố cần chiến lược quan trọng ở miền bắc tỉnh Donetsk là thành phố Svatovy sẽ bị uy hiếp nghiêm trọng. Các thành phố khác như là Kremina và Lysychan cũng đang bị Ukraine tấn công. NATO cảnh báo về việc Nga triển khai tàu ngầm hạt nhân mang vũ khí ngày tận thế. Nhật báo Le Repubblica của Italy ngày 2 tháng 10 đưa tin NATO đã gửi thông tin tình báo tới các nước thành viên cảnh báo về việc Nga triển khai tàu ngầm K-329 Belgorod mang theo ngôi lời hạt nhân Poseidon được gọi là vũ khí của ngày tận thế. Theo một số nguồn tin, tàu ngầm này hiện đang được triển khai tại vùng biển Bắc Cực NATO lo ngại nhiệm vụ chính của K-329 Belgorod hiện giờ sẽ là thử nghiệm siêu ngư lôi Poseidon, có tầm hoạt động lên tới là 10.000 km, mang đầu đạn hạt nhân có sức công phá lên tới 2 megaton. Khi ngư lôi phát nổ ở gần bờ biển, nó có thể gây ra một cơn sóng thần phóng xạ. Mỹ đã kích hoạt mạng lưới vệ tinh để theo dõi ngư lôi nhờ sóng nhiệt phát ra khi chúng được kích hoạt trên mặt đất hoặc là trên không trung. Nhưng mạng lưới này lại rất khó phát hiện ngư lôi dưới biển. Tàu ngầm Bengrod dài 184 m, rộng 15 m, có thể di chuyển dưới nước với vận tốc khoảng 60 km/h. Nhiều chuyên gia ước tính rằng nó có thể lặn liên tục trong 120 ngày dưới biển mà không cần nổi lên mặt nước. Trong số các loại vũ khí lợi hại của nó thì có siêu ngư lôi Poseidon. Đây là loại vũ khí hoàn toàn mới và sẽ buộc Hải quân phương Tây phải thay đổi kế hoạch và phát triển biện pháp đối phó mới. Nhật báo dẫn nhận định của chuyên gia Sutton cho biết. Khủng hoảng năng lượng tạo ra trật tự mới ở châu Âu, Italy mạnh hơn, Đức yếu dần. Cùng đối mặt với khủng hoảng năng lượng, nhưng Đức và Italy là hai ví dụ trái ngược nhau. Italy chủ động, Đức bị động. Vài tuần sau khi nổ ra xung đột giữa Nga và Ukraine ngày 24 tháng 2, ông Claudio Cazzi, giám đốc điều hành tập đoàn năng lượng Italiani, đã bắt đầu một chuyến thăm các quốc gia cung cấp khí đốt ở châu Phi. Theo hãng tin Reuters, Ông Litkazi đã gặp các quan chức Algeria vào tháng 2, tham gia đàm phán ở Angola, Ai Cập và Cộng hòa Congo vào tháng 3. Ông Litkazi thường đi cùng với các quan chức cấp cao của Italy. Tập đoàn Eni và Italy đã có thể tận dụng các mối quan hệ hiện có với các quốc gia nói trên để đảm bảo có một lượng khí đốt bổ sung thay thế một phần lớn khối lượng mà nước này mua từ Nga. Đó là thay đổi nhanh chóng mà nhiều quốc gia châu Âu đã không thực hiện được khi xung đột ở Ukraine tác động đến nhiều thứ. Đức là một ví dụ. Cường quốc kinh tế này hoàn toàn bị động. Đức đang trên bờ vực suy thoái, ngành công nghiệp nước này đang chuẩn bị cho tình huống bị hạn chế khí đốt và điện. Đức cũng vừa phải quốc hữu hóa một công ty điện lớn. Trong khi đó, Italy vốn là một quốc gia thường xảy ra khủng hoảng kinh tế lại có sức chống chịu tương đối kiên cường. Italy đã tìm được nguồn cung cấp khí đốt bổ sung và tự tin rằng sẽ không cần phải phân bổ khí đốt. Chính phủ Italy tự hào quốc gia này là nước có an ninh năng lượng tốt nhất châu Âu. Trên thực tế, hai quốc gia Đức và Italy đang ở trong những hoàn cảnh trái ngược nhau khi cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng xảy ra tại một lục địa mà mức độ phụ thuộc vào khí đốt Nga rất khác nhau. Phần lớn khu vực phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nguồn cung vào mùa đông, trong đó những nước bị ảnh hưởng nặng nề gồm có Đức, Hungary và Áo. Các quốc gia ít bị ảnh hưởng hơn gồm Pháp, Thụy Điển, Anh và Italy vốn không phụ thuộc Nga. Ông Martin Murphy, chuyên gia dầu khí tại công ty nghiên cứu Wood Mackenzie, cho biết mặc dù Italy từ lâu đã coi Nga là nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của mình, nhưng nước này có các nhà cung cấp đa dạng và mối quan hệ lâu dài với châu Phi. Nhờ đó, Italy có khả năng đối phó tốt hơn các nước khác khi Nga ngừng cung cấp khí đốt. Ông Murphy nói, Eni có quan hệ rất chặt chẽ với tất cả các quốc gia mà tập đoàn này hoạt động ở Bắc Phi và có mặt ở tất cả các nước. Algeria, Tunisia, Libya, Ai Cập và ở hầu hết các quốc gia này, Eni là nhà đầu tư thượng nguồn và nhà sản xuất dầu quốc tế lớn nhất. Cuộc khủng hoảng năng lượng do xung đột Ukraine đã buộc các chính phủ phải đối mặt với nguy cơ khi phụ thuộc quá mức vào một nhà cung cấp hoặc khu vực. Khủng hoảng này giống khủng hoảng năng lượng những năm 1970 đã khiến phương Tây phải suy nghĩ lại về việc phụ thuộc dầu mỏ Trung Đông. Sau đó, phương Tây đã tăng cường hoạt động thăm dò toàn cầu và tìm kiếm các nhà cung cấp thay thế như Venezuela và Mexico. Bộ Kinh tế Đức cho biết họ muốn ngừng nhập khẩu khí đốt của Nga càng nhanh càng tốt và đa dạng hóa nguồn cung cấp. Các bước đầu hướng tới mục tiêu đó là việc cho thuê năm trạm nổi khí đốt tự nhiên hóa lỏng, Đức hiện không có trạm NLG, trong khi Italy có 3 trạm đang hoạt động và gần đây đã mua thêm hai trạm khác. Italy đã tiêu thụ 29 tỷ mét khối khí đốt của Nga vào năm ngoái, chiếm khoảng 40% lượng nhập khẩu của nước này. Italy đang dần thay thế khoảng 10,5 tỷ mét khối khí trong số đó nhờ tăng nhập khẩu từ các nước khác bắt đầu từ mùa đông năm nay. Hầu hết lượng khí đốt bổ sung sẽ đến từ Algeria. Algeria cho biết sẽ tăng tổng lượng khí đốt bán cho Italy gần 20% lên 25,2 tỷ mét khối trong năm này. Điều này có nghĩa là Algeria sẽ trở thành nhà cung cấp hàng đầu của Italy, cung cấp khoảng 35% lượng khí đốt nhập khẩu. Trong khi đó, thị phần của Nga đã giảm xuống mức rất thấp. Từ mùa xuân năm 2023, lượng NLG ngày càng tăng sẽ bắt đầu đến từ các quốc gia như Ai Cập, Qatar, Congo. Nigeria và Angola cho phép Italy thay thế 4 tỷ mét khối khí đốt khác của Nga. Bất lợi của Đức Đức đã nhập 58 tỷ mét khối khí đốt của Nga vào năm ngoái, chiếm 58% lượng tiêu thụ. Nguồn cung khí đốt cho Đức thông qua đường ống nốt sới chi một bị giảm kể từ tháng 6 và tạm dừng vào tháng 8. Không thể đảm bảo đủ nguồn cung cấp thay thế dài hạn từ các quốc gia khác và thiếu một tập đoàn dầu khí quốc gia có hoạt động sản xuất ở nước ngoài. Đức đã buộc phải dựa vào thị trường giao ngay. Tại thị trường này, Đức phải trả giá gấp 8 lần mức giá mua khí đốt so với một năm trước. Các yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của con người có thể tác động tới an ninh năng lượng của Đức. Ví dụ, Đức không nằm gần Bắc Phi như Italy, cũng không gần Biển Bắc nhiều khí đốt như Anh và Na Uy. Đức không có trữ lượng dầu khí lớn. Tuy nhiên, các quan chức và giám đốc điều hành của Đức đã có những tính toán sai lầm trong những năm gần đây, đặc biệt là sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Trở lại năm 2006, Italy là nước nhanh nhất tìm đến khí đốt của Nga. Vào thời điểm đó, Eni đã đồng ý về thỏa thuận với tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga. Đây là thỏa thuận khí đốt lớn nhất từ trước đến nay của một công ty châu Âu với Gazprom. Nhưng trong 8 năm qua, hai quốc gia Đức và Italy đã có sự khác biệt, Đức đã tăng gấp đôi lượng khí đốt mua từ Nga và ngày càng trở nên phụ thuộc trong khi Italy tìm cách bảo vệ mình. Italy bắt đầu đi theo một hướng khác vào năm 2014. Ông Dicazzi nắm quyền lãnh đạo ENI và tập trung thăm dò ở châu Phi. Tại Ai Cập, năm 2015, ENI đã phát hiện ra mỏ khí đốt lớn nhất biển Địa Trung Hải là do. Tại Algeria, Eni đã đạt được thỏa thuận vào năm 2019 để gia hạn nhập khẩu khí đốt cho đến năm 2027. Việc Nga sắp nhập Crimea vào năm 2014 và các lệnh trừng phạt tiếp theo của phương Tây là một bước ngoặt. Italy đã ngừng hỗ trợ cho dự án sao sờ chim trị giá 40 tỷ USD của Gazprom. Đây là dự án nhằm vận chuyển khí đốt từ Nga đến Hungary, Áo và Italy và bỏ qua Ukraine. Eni đã từ bỏ sao sờ chim vào cuối năm đó. Thay vào đó, Italy chuyển hướng sang xây dựng đường ống tràn Adriatic nhỏ hơn ta Azerbaijan qua Hy Lạp và Albania. Tuy nhiên, Đức đã không như vậy. Năm 2015, Gazprom và các công ty của Đức gồm cả Juniper đã ký hợp đồng xây dựng đường ống nốt sờ chim 2. Giờ đây, Juniper đang chuẩn bị kiện Gazprom về những thiệt hại do cắt giảm nguồn cung và đã được chính phủ Đức giải cứu với số tiền 29 tỷ euro.